thưa quý vị và các bạn, hôm nay ờ, kênh Việt Nam Trà Bồ sẽ giới thiệu cùng anh chị và quý vị và các bạn cái ờ, suối Ca Thần ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Uh, ngược về Thanh Hóa thì chúng ta thăm biển du lịch Sầm Sơn, xong rồi về đây chúng ta sẽ thăm một cái suối Ca Thần, Ca Thần nổi tiếng nhất nhì ở Việt Nam chúng ta, nó nằm ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Bây giờ chúng Toàn sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi vào suối Ca Thần để chúng ta thăm những con cá, những thá, những con cá người ta gọi được gọi là cá thần và thú vị đến mức độ nào nhé đây quý vị bạn cũng à, đang thấy là trên đường mà vào suối Cát Thần là người ta bán các cái đồ lưu niệm cũng như là các cái đặc sản của núi rừng ở huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa chẳng hạn như quý vị bạn đang nhìn thấy là những à, cái kim măng cây măng của núi rừng và trong kia là những người à, có thể là gói những cái bánh để gửi tới cho quý vị bạn những cái món đặc sản của núi rừng của ông ta và đây là cũng bán lan các cái lan Đấy, trên đường ta vào cũng có các cái nhà hàng quán ăn rất là đặc sắc của cái núi rừng ở huyện Cẩm Thủy Thanh Hóa chúng ta và đây trước khi mà vào thăm thuốc cái suối cá thần thì chúng ta cũng đã thấy là các đoàn du lịch chúng ta ở đây là chúng ta mua phải mua vé vào à, tham quan Giảm giá ở đây nếu mà người lớn chúng ta là 20.000 đồng à, một người và trẻ em là 10.000 đồng. Ở đây nó cũng có những cái nội quy mà chúng ta có thể là khi mà chúng ta thăm suối các thần nhưng mà nội quy này thì hầu như là nó cũng uh, giống các nội quy mà chúng ta cũng đang uh, đi các uh, điểm du lịch khác. Đây, trước mặt của chúng ta là lối vào thăm suối Cát Thần. Hiện giờ cũng là cái giờ mà gần trưa đầu chiều thành ra là lượng khách ở ờ, thăm suối Cá Thần cũng ờ, chưa nhiều. Quý việc bạn ạ. Vé của anh à, cái lúc mà vào thăm ờ, thăm, suối cá thì mỗi người cầm theo một cái vé nhá. Rồi. 20 người một cầm vé và có bác phát vé ở đây đây là chị Lê Thị Hương người ờ, sinh nhất nhì của ông ty của tôi như vậy phước các thần thì bên tay trái của việc bạn là chúng ta có một hồ cá đầu tiên chắc là do trời nắng nên mà cá ở cái khu ngoài vùng vùng nắng này là đang còn ít cá quý vị các bạn ạ nó đang chui vào những cái chỗ mát đây quý vị các bạn đấy đây là những con cá người ta gọi là mình sẽ là cá thần từ con ơi để để để yên để bác thấy những cá này nó rơi tầm khoảng 3 à, cân đến 5 cân quý vị bạn Và đây là một cái đền thờ chúng ta đang đi qua cái cầu này để chúng ta vào một cái đền thờ đó là thiêng liêng của việc bạn nhiều người vào đây xong rồi chúng ta cũng thắp hương có thể thắp hương và chúng ta à, lễ bái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 đây là nước của hai con con to hơn này nè. có thể nói đây là những con cá mà nó chỉ là tầm trung thôi chứ chưa phải thì những con này nó rơi tầm khoảng 5 kg 5 kg Ở việc bạn chúng ta thấy cái đập nhìn rất là sợ quý bạn con này cũng rơi tầm khoảng trên 5 kg đây là những cái đầu cá đầu cá này nếu mà những ai mà hay ăn cá thì nhìn cái đầu cá này chắc không dám làm thịt để ăn đâu con này là to quý vị bạn này con này khoảng uh, trên 6 kg số cá thì là nó trên đây đây là một cái dọc của cái suối cá của chúng ta Nước ở đây là nước từ nguồn núi chảy ra của việc bạn nhé. Và theo ờ, như lưu truyền thì nước ờ, ở trong các ờ, cái núi là có một con cá thần chúa ở trong đấy. Và nước này cũng chảy ra và lưu uh, nó thay đổi liên tục. Thưa quý vị các bạn, đây là phần gần kết thúc của cái suối cá thần. Lượng cá rất là nhiều. Nhưng cá ở đây nằm tầm trung khoảng 4 đến 5 kg mà thôi à, việc bạn cũng thấy là du khách ờ, đến xem ở đây rất là đông ở đây là có các anh bảo vệ để bảo vệ các uh, cái suối cá thần à, nghiêm cấm vào du khách là cho cá ăn hoặc là về nước hoặc là có thể là xuống dưới suối mấy loại giống cá khác nhau hai ba loại thế này dạ, sao hôm nay chỉ tới nó bé này hôm nay nó cạn vậy mọi, lần trong khe kia nó phun ầm ầm cơ trước là mình cái cà phê nó chảy mạnh lắm trôi ra mạnh lắm Hãy đây đây là ở điểm gần cuối của hang ở trong này là có một cái à, dòng nước vào chui vào trong nhưng mà những hang nó bé thì không có thể ai là chui vào được ở đây quý vị các bạn có thể thấy là những cây con cá ở đây là to nhất nhì ở trong cái suối cá này luôn các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó giống như một con cá chép chẳng hạn mà đầu nó rất là đặc biệt này nào đây tôi bảo ngon chú nha, không được cho cá ăn nha, không thả xuống suối cho ném xuống cho cá nó ăn đâu đấy một không ăn no không ăn được à những đầu cá mình cá thì mình không nói làm gì nhưng mà đầu cá có những cái điểm rất là đặc sắc của các bạn ạ có những điểm rất là kỳ lạ của cái đầu cá này nhìn rất là sợ con này phải trên 6 kg các bạn. Ở đây cũng có một anh bảo vệ rất là tâm huyết luôn nhắc nhở mọi người là không được cho cá ăn và cũng không không được uh, làm bẩn cái nguồn nước ở đây ăn ăn canh nhau canh nhau em không ném bóng quay nha không được cho ăn lôi xuống nha mất cân rồi nó không có cán đầu cán này nhưng mà người dân người ta thấy nó không hay đây đây đang nhìn được cũng công binh ông tiếp cầu mình của anh em buồn cười lắm bọn em như kiểu đi tắm này có ba chia ra ba hồ ấy nhà bọn em cứ sang hết bên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 nhỉ có cùng hối thôi anh thì sườn người đó có chạy không sườn người đó được Thưa quý bạn thấy những con cá thần Và đây là đồn là cuối cái đường hang này là ngày xưa là có đây là cái miệng hang mà cá chúa ra đi vào ở trong núi cái lượng cá nhiều nhất ở trong suối cá thần này thì nó là ở cuối hang này các bạn đây không biết là cuối đầu hang cuối hang bởi vì chưa một ai vào trong cái hang này cái hang nó cũng rất là bé thì chúng ta vào nhiều cá vô kể trên hiện tại Thank you. hai bên suối cá là người ta cũng bày bán các cái ờ, vị thuốc mà gọi là các cái thuốc của dân tộc các trò chơi của trẻ em cũng như là những bức tranh về ờ, với các thần như thế này các bạn mua đồ chơi này cũng là đồ mua những đâu mất muốn đâu mất cái này làm gì về vứt luôn à. đây kia mà con về đây đi con con Đây đây đây. Và đây là những cái bộ đồ thổ cẩm. Đây mà. Wow, à, đi lại chụp ảnh về nhé. Đi con ơi. Bà biết khác của con. Cái người ta có plan không? Và đây là chúng ta đang đi từ uh, cuối suối cá về đầu suối cá. Chúng ta đi từ trong ra ngoài cổng. Rồi. bên cạnh chuối cá là cái đền thờ thì quý vị bạn đã thấy rồi đấy là những tên còi báo hiệu quý ờ, vị bạn chúng ta đã vi phạm ở quy định của chuối cá tức là chúng ta cho cá ăn hoặc chúng ta có thể bắt nước đùa với cá cá đấy thì cứ phát nước là nó đến rất là đông quý vị bạn nên mà các du khách ờ, chúng ta cũng hay phát nước để đùa với cá đây cũng là gần cuối của sơ cát thần rồi đây đang thấy là với các cuối của suối Cát Thần ở ban uh, du lịch của huyện Cần Thủy tỉnh Thanh Hóa chúng ta uh, đã bố trí ngăn một cái uh, tấm ngăn ở đấy xây một tấm ngăn ở đây để làm cho cá không không đi ra ngoài kia được không đi sang ở cái vùng khác được yeah. ở đây đây quý vị bạn thấy là có những cái ờ, gờ ngăn nhưng mà tuy là nước nó tràn như này nhưng mà cá vẫn không đi qua lượng uh, cá mà ở đây là gần cuối của suối thì uh, cũng không được nhiều cho lắm không nhiều bằng ở, ở đầu cái ở, ở điểm đầu của suối không được nhiều bằng ở cuối điểm suối quý vị bạn đây tôi đang nhìn thấy một chú cá 9 kg đây con này khoảng 9 kg là những con cá ở đây Thưa các bạn à, có thấy cái hình thù của cá đầu nó dài không? Nó không giống một cái loại cá nào quý các bạn Các nhà khoa học cũng đang rất là đau đầu để tìm cái nguồn gốc của cái loại cá này Wow, có một con Khoảng 12 kg quý vị các bạn Đây, con này khoảng gần 12 kg quý vị các bạn ơi To quá Đây, con này To quá Wow. Cái gì giúp? Không, cái ngày Tết ở đây mình lộn, đá nhiều.